Vứt vứt vứt bỏ mấy viên thịt nữa cho nó chạy lên Vứt thịt đi Vứt tiếng thịt vào Miếng nữa 我明天呢？ các bạn à, xem thôi chứ đừng có làm theo nhé nguy hiểm lắm Thế à, sau khi chúng ta xem video cho à, chúng ta thấy giống như thật nhưng thật ra thì được làm từ kỹ xảo đây là một cái tấm hình mà chụp mà cái hoa lan để lót làm cái hình nền sau cùng đấy các bạn xem cho kỹ nhé và sang à, cái lớp thứ hai cái lớp này là cái lớp mà video của con cá sấu này lớp video này thì trồng lên cái lớp hình nền kia và cái chỗ màu xanh kia là được lót à, bằng à, cái cái hình chụp của cái hoa lan đấy đấy cái mà cái tí nữa nó ẩn cái nền màu xanh này đi thì thấy ờ, lồng nó đằng sau đó là thấy được ờ, cái nền đằng sau tức là cái chỗ mà chụp hoa lan đấy sau ờ, tí nữa sẽ lồng thêm một một video nữa tức là sẽ có một cái nền này một cái video con cá sấu này xong đó lồng một cái video của người bước vào để mà thực hiện động tác giống như là đang chơi với đùa với con cá sấu này nhưng thật ra là khi người ta làm video ấy, là người ta để ý là con cá sấu này nó vào như thế nào thời gian bao nhiêu phút rồi làm gì để người ta người ta thực hiện theo giống như là làm như diễn viên ấy. đấy cái làm theo ví dụ như nó, mình bước qua nó bước qua bước lại ngồi lên cái thành này đấy sau đó chúng ta kèm thêm một số tiếng đồng nữa chẳng hạn kèm theo nhạc này tiếng đồng nó chó sủa hay là mình nói kèm theo đó làm sao cho nó hấp dẫn đấy à, và đây là cái video ờ, được quay không ở trên cái nền phông màu xanh là quay thực hiện ờ, coi như ở dưới nền này là con cá sấu nó vào con cá sấu nó vào rồi bắt đầu trèo lên tường đấy trèo lên cái tường lúc nãy đấy đấy trèo lên tường và chống như gầy xuống giống như là chống một cái bờ bên kia đó tương tương tự như chống một cái bờ bên kia đấy rồi giờ vừa chọc chọc chúng ta nhìn thấy có đấy tưởng tượng giống như con cá sấu nằm ở dưới đấy đấy để trêu đùa chọc nó thế chưa chứ đâu có phải là là vào trực tiếp vào trong cái chuồng con cá sấu đâu vào cái chuồng con cá sấu thì ờ, chỉ có mấy huấn luyện viên cá sấu mới vào được thôi chứ mình có bao giờ biết con cá, nuôi con cá sấu đấy đâu đấy các bạn nhìn kỹ này cái thao tác giống như là diễn nó đang diễn nhìn tưởng tượng như con cá sấu nó đang nằm ở dưới đấy nó ăn ờ, thịt đấy đấy tí nữa xong cái video này rồi thì ờ, cái lấy chỉ phần màu xanh này thôi còn ờ, người ta sẽ cắt cắt bỏ cái phần xung quanh cái màu xanh này đi chỉ trừ màu xanh người ở lại rồi để dùng cái màu xanh cái nền là cái phông này để lồng vào cái video lúc nãy đấy video con cá sấu đấy lồng ẩn cái màu xanh này đi là nó lòi cái con cá sấu với cái nền đằng sau lên là cái nền hoa lan và cái nền con con cá sấu đấy thấy chưa đấy các bạn quan sĩ quan sát kỹ mà xem đấy cách làm thì à, bạn à, muốn à, xem được muốn biết được cách làm vậy thì quay lại mấy cái video trước mình đã hướng dẫn cách làm rồi cách làm của các cái video khác nó cũng tương tự đấy và tí nữa ở cuối cái phần video này mình sẽ để một cái đoạn video con cá sấu bạn nào thích làm thì hãy tải cả cái video này về sau đó chúng ta cắt bỏ hết những cái phần không cần thiết và lấy cái phần video con sấu thôi sau đó về chúng ta cũng tập làm như thế này chúng ta có thể vẫn làm được à, như như đang diễn ở trên đấy giờ tí nữa cuối tôi sẽ tua nhanh cái, cái video con sấu đấy sau khi các bạn tải về rồi các bạn cắt rồi để lại cái phần video con sấu thì các bạn phải giảm tốc độ cho nó chậm lại à, đấy đó chưa rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nhớ ấn uh, nút uh, đăng ký và chuông nhé